còn nếu mà bác nào mà chưa biết đến hay muốn được tư vấn thì cứ liên hệ với em sau đây em sẽ test thử giới thiệu qua về cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung tài xỉu không tăng này đây cái bộ hột này thì khách đã đặt em làm vào mặt lục một lát nữa khi mà cứ lục lên thì máy nó sẽ báo không có không báo và lục lên thì mình đánh gì ạ lục lên thì đánh tài đúng không các bác phản thì mình phải chịu rồi đúng không ạ đây nắp chén thì mình chơi nắp chén nào cũng được các bác nhá và đây đây là cái máy báo dung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 đó có lục tiếp lục tài tiếp đó không có này các bạn này ở cái trái này các bác có thể bỏ qua hoặc mình ưng tài hay ưng xỉu thì mình đánh thôi nhưng trong này sẽ không có lục em vẫn dở lên cho các bác xem này đó không có lục ra xỉu không lục tiếp này đó có lục này các bác này lục tài nhá đó lục này nhưng ra xỉu đây là chén phản này các bác này đúng không ạ tay xỉu phản thì mình phải chịu rồi 10 chén thì nó chỉ phản 1 đến 2 chén thôi các bác nhá không có lục Đấy. không có lục tiếp này đó thấy không ạ các bác nhìn này khi mà có lục nhá Đấy. nó sẽ dùng liên tục như này bao giờ các bác lật mặt khác thì nói thôi đó thấy chưa lật mặt khác không dùng, đó cứ dùng liên tục như này lật mặt khác thì mới thôi đó được chưa ạ các bác thấy được cái độ hiệu quả của cái bộ đồ chơi miếng dán cảm ứng báo dung tài xỉu không tang này chưa ạ